Bản tin tối đang được mang tới bạn bởi kênh youtube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng xem nội dung tối nay có gì. Vận động viên Việt Nam ngã lăn ra đất vì kiệt sức, phải thở oxy. Cuộc thi marathon nam nữ diễn ra từ 6 giờ sáng 6 tháng 5. Thời tiết nắng nóng lên tới gần 40 độ C khiến nhiều vận động viên phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, tất cả 4 vận động viên của Việt Nam thi đấu ở nội dung này đều về đích, không chỉ giành huy chương mà còn để lại hình ảnh chiến đấu kiên cường. Đó là trường hợp của vận động viên Nguyễn Thị Ninh ở nội dung marathon nữ. Trên đường chạy 42 km đầy khắc nghiệt, vận động viên Việt Nam bị mất nhiều sức lực do trời nắng nóng. Dù vậy, cô vẫn quyết tâm hoàn thành cuộc đua trước khi ngã lăn ra đất vì kiệt sức. Ngay lập tức, Nguyễn Thị Ninh được đưa lên xe lăn đưa vào khu vực có bóng rầm. Các bác sĩ phải cho vận động viên Việt Nam thở oxy và chườm đá, sau đó định đưa lên xe cứu thương để cấp cứu. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Linh từ chối lên xe cứu thương và trở về khu lều của đoàn Việt Nam tiếp tục phục hồi. Dù được kỳ vọng nhưng Việt Nam không có vận động viên nào giành huy chương vàng ở nội dung marathon. Đương kim vô địch Hoàng Nguyên Thanh chỉ có được tấm huy chương đồng với thành tích 2 giờ 35 phút 50 giây, kém xa thành tích 2 giờ 25 phút 8 giây tại SEA Games 31 từng giúp anh giành huy chương vàng. Ở nội dung nữ, vận động viên tí hon 19 tuổi cao chỉ nhỉnh hơn 1,45m và nặng vỏn vẹn 37 cân Lê Thị Tuyết mang về tấm huy chương bạc cho tuyển điền kinh Việt Nam với thành tích 2 giờ 49 phút Đáng chú ý, Lê Thị Tuyết có nhiều thời điểm dẫn đầu cuộc đua nhưng sau đó bị đối thủ vượt lên. Cô chỉ về sau vận động viên giành huy chương vàng khoảng 300 mét.